Dạ, xin giới thiệu với các bạn là cái bộ ben thủy lực à, điện áp từ 48V cho đến 72V. À, cái bộ này thì chuyên dụng à, dành cho xe điện cỡ tầm trung và tầm nhỏ. Có tải trọng là khoảng 1 tấn đổ lại. Các bạn có nhu cầu lâng nặng hơn ấy, thì phải thay đổi cái đường kính cây ben lớn hơn một chút nữa thì lực đẩy nó sẽ tăng lên. Còn đối với cái dòng cây ben đường kính phi 60 63 này thì À, khoảng à, một tấn đổ lại là được tất nhiên là cái à, lực đẩy thì nó còn phụ thuộc vào cái điểm đặt cây ben của các bạn đấy đấy thì cái này nó sử dụng rất là đơn giản thôi động cơ thì có hai cực và sử dụng cầu dao thôi khi các bạn muốn nâng ben lên ấy, thì các bạn chỉ việc đóng điện vào cái cầu dao như thế này đấy đây đóng điện và cho nó bơm và sau đó là thao tác vào cái à, cần này cái à, mở van này ra là, là được mở van lên thì cái ben nó sẽ lên mà mở man xuống thì cây ben nó xuống Đấy. khi các bạn nhả thì à, cái ban đứng yên. cái bộ dây dầu này thì có loại dài một mét rưỡi và 2 mét thì cái đấy thì tùy theo cái khổ xe à, mình lắp đặt mình sẽ lựa chọn đây là những cái phụ kiện của nó ốc dầu cái à, tai treo gối đầu cây ben và cái à, giá đỡ cây ben đấy nó đầy đủ như vậy cái à, đây là cái ben của nó cái ben này có hành trình à, 3 tấc à, có hành trình của nó là 3 đốt đấy à, nó khoảng à, 50 đến 60 cm khi đẩy ra nó có 3 đốt đấy các bạn nhé đấy thì đây là toàn bộ một cái bộ nó rất là đơn giản thôi động cơ này thì à, nó trang bị động cơ 2 kW cái dòng này thì à, các bạn mua về thì à, làm những cái việc sử dụng trong ngắn hạn thôi các bạn nhé Đấy, động cơ này nó sử dụng trong ngắn hạn có nghĩa là đẩy dừng nghỉ đẩy dừng nghỉ chứ không không dùng làm bơm thủy lực liên tục được đấy vì vậy là phù hợp cho các bạn làm xe thôi những cái xe vệ sinh môi trường hay là những cái uh, xe điện là nói chung đều rất là hợp lý giá nó cũng giá rẻ thôi à, mọi chi tiết đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0983 818 955 Cảm ơn các bạn đã xem video và các bạn à, xem nhớ ấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được à, những cái thông báo khi mới đăng sản phẩm mới lên